được chơi trên sân nhà và tiếp Sheffield Palace, Mu đã sớm có lợi thế nhờ công của Bruno và Rashford. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ tai hại của Casemiro trong một pha đã đã khiến quỷ đỏ suốt phải trả giá trong những phút cuối khi Sheffield Palace vùng lên. Rất may là những điều chỉnh về mặt nhân sự của huấn luyện viên Ten Hag đã cho thấy hiệu quả và MU bảo toàn được chiến thắng 2-1, qua đó kéo dài chuỗi thắng liên tiếp lên con số 4. Về tình hình lực lượng, tấm thẻ đỏ của Casemiro đã nâng án treo giò của cầu thủ này lên đến 3 trận. Đây thực sự là điều khó chấp nhận với huấn luyện viên Ten Hag khi tiếng giữa của ông vốn đang rất mộng bởi chấn thương của Scott McTominay, Eriksson và Van der Beek. Trong hoàn cảnh này, tân binh Sabitzer sẽ chắc chắn ra sân ngay từ đầu và Mu sẽ lấy công bù thủ nhờ phong độ chói sáng của Radford Phía bên kia sân, thất bại 0-1 trước Nottingham Forest ở vòng đấu vừa qua tiếp tục đẩy Leeds United lún sâu vào khủng hoảng với 18 điểm trong tay, đoàn quân của họ chỉ hiện hơn nhóm an toàn nhờ chỉ số phụ. Trong hoàn cảnh đội xếp dưới là Everton đang có dấu hiệu hồi sinh dưới bàn tay của tân huyền trưởng Sen Deji, có lẽ Leeds United sẽ phải rất tập trung cho phần còn lại của mùa giải. Về tình hình lực lượng, Leeds đã cho thấy dấu hiệu tích cực ở hàng công với sự trở lại của Bamford. Dù vẫn còn 6 cái tên còn chấn thương nhưng họ vẫn đầy đủ trụ cột ở ba tuyến. Về thành tích đối đầu và phong độ, Leeds chỉ kiếm được duy nhất một trận hòa ở 5 lần gặp MU gần đây, còn lại là những thất bại rất đậm. Phong độ của MU lúc này cũng tốt hơn với chuỗi 4 trận thắng liên tiếp, trong khi Leeds mới chỉ thắng 2 trên 5 trận đã đấu. Thì với những nhận định trên à, thì anh em thấy à, nhà cái đang rất là ưu ái cho Manchester United ở trong cái kèo đấu này à, nên để ở mức à, chấp một trái và đang có dấu hiệu tăng dần lên chấp một trái 25. Đấy, lý do là vì sao anh em? Đấy, lý do là vì à, anh em thấy là à, ở thời điểm hiện tại cái phong độ của Manchester United đang à, rất là cao ở trong khoảng thời gian vừa qua. Anh thấy là bằng chứng là trong 4 trận gần đây à, trên mọi đấu trường. Đấy và tính luôn tổng tổng khoảng 10 trận gần đây trên mọi đấu trường Đấy, thì uh, Manchester United chỉ có một trận thua trước Arsenal mà thôi, còn lại là điều bất bại. Đó và khi gặp những cái đối thủ yếu thì chính họ cũng biết uh, giành lấy những cơ hội cơ hội quý giá nhất để khi gặp những đối thủ uh, khó chịu thì họ có cái kết quả tốt nhất đó tuy nhiên thì uh, cái thiệt thòi lớn nhất của uh, MU trong cái trận đấu này thì họ phải mất đi uh, những cái cầu thủ chủ chốt nơi hàng tiền vệ thì anh em thấy cái trận gần nhất trước uh, Nottingham Forest thì Manchester United cũng đã vắng đi uh, cái cầu thủ quan trọng uh, đó là uh, ờ, Crystal Palace xin lỗi Crystal Palace là mất đi Casemiro đã vừa trở lại sau cái án phạt trong khi đó trong cái trận với Reading ở và trước uh, cái trận ở uh, uh, cúp liên đoàn thì họ cũng đã mất đi ericsson rồi để cho nên cái hàng tiền vệ của Manchester United với cái trận gần nhất Crystal Palace thì phải chám vào cái Fred vào cái vị trí uh, cái vị trí của ericsson đó và kéo uh, Bruno Fernandes về đảm nhiệm cái vai trò à, nơi cái hàng tiền vệ chúng ta và hôm nay ờ, vắng đi Casemiro nữa thì khả năng của Manchester United cũng khá là nhiều khó khăn khi bước vào cái trận đấu này ờ, nhưng mà không sao ở đó cũng chỉ là cái phương án thay thế chắc chắn cái tân binh mới đó là lúc nãy mình có nói với anh em ấy, tân binh mới sẽ vào sân ngay từ đầu luôn để đảm nhiệm cái vị trí khả năng đã cặp cùng với Fred vẫn sử dụng sơ đồ 433 này hoặc là xây chuyển sơ đồ 4231 cũng được ở Bruno lên à, đảm nhận cái vai trò kiến thiết à, và giữ bóng do trong khi đó Fred và đánh chặn và các cầu thủ mới à, chuyển từ Bayern Munich về à, thì thì à, sẽ à, đóng cái vai trò của Eriksen hoặc là Casemiro nói chung là có những cái phương án thay thế chấp nhận được à, nhưng nhìn cái à, cái mặt tổng thể nhìn mặt tổng thể thì uh, ờ, MU có nhiều cái phương án hơn ở ờ, cho cái hàng công uh, ví dụ như là uh, này hoặc là Ganacho đấy hoặc là Anthony đấy và chưa kể uh, cầu thủ vừa mới trở lại uh, đó là Greenwood nữa anh em ấy Greenwood vừa trở lại sau uh, tầm khoảng gần 2 năm gần 2 năm điều tra đó thì thì à, anh em thấy có rất nhiều phương án hơn nhưng mà quan trọng là cái phương án ở à, nơi tiến tiền vệ đó đó cũng không cũng không có gì gọi là băn khoăn đấy ở trong khi đó bên phía của uh, chính Lý Chuyên Tít ở cái, khi bước vào trận đấu này thì uh, phong độ của họ đang uh, khá là tệ hại và họ cũng vừa có một cái trận thua uh, trên sân của Nottingham Forest và cái thành tích sân khách của uh, Manchester uh, của Nottingham xin lỗi của Leeds United uh, đã kéo dài lên con số 3 trận không biết đến 10 chiến thắng đó không biết đến 10 chiến thắng luôn đó và hôm nay uh, lại được thi đấu trên sân nhà một cái uh, thành tích anh em thấy trên sân nhà của MU thì anh em thấy là trong 7 trận gần nhất thì uh, bất bại uh, cho dù họ có gặp những đối thủ khó chịu uh, ví dụ như là uh, Man City này đấy rồi uh, gặp những cái Crystal ballet này vân vân đó thì họ cũng không ngán bất cứ cái đối thủ nào và xét về cái mặt tổng thể về cái lối chơi uh, đó là Manchester United biết họ khi nào họ cần phải thắng khi nào họ cần phải hòa đấy và cái sự đa dạng ở trên trong cái cách bố trí nhân sự không còn có gò bó ờ, giống như cái thời của Ole à, Solskjaer ờ, cứ một cái đội hình ở làm hoài đã không có bò gò bó về cái mặt chiến thuật rõ ràng huấn luyện viên Ten Hag đã thổi một cái luồng gió mới vào những cái cách sử dụng nhân sự cũng như cái vận hành làm cho làm cho cái mụ khó bị bắt bài hơn anh em để ý là trong những trận đấu với Nottingham Forest trận gần nhất đấu với Nottingham Forest đấy thì sử dụng sơ đồ 4-3-3 tăng cường cái chất thép cũng như tăng cường cái hàng công đấy và trận gần nhất đá với Crystal Palace thì sử dụng 4231 đấy sử dụng 4231 ở hàng công vẫn là những cầu thủ à, quan trọng và chắc chắn hôm nay à, Rashford sẽ được ra sân à, sẽ được ra sân bởi vì cái trận đấu bù này rất là quan trọng và cũng gặp cái đối thủ Leeds United đấy, thì sẽ có cái những cái phương án thay thế à, trong trận gần nhất thì Ganacho à, Ganacho vào sân à, vào sân thay người đấy Martial là cũng được đá này Anthony à, có sự quay trở lại Sancho nè, Rashford à, thay cho Garnacho. Đây là một cái phương án thử nghiệm mới với cái bộ ba Martial, Sancho và Rashford. Có thể các ba cái cặp đấu này sẽ được ra sân ngay từ đầu luôn. Đó và sang hiệp 2 sẽ sang về cho Queiroz ờ, này, Anthony và Garnacho. Đây là một cái uh, phương án uh, vận hành mới, uh, thử nghiệm thử nghiệm cái bộ ba mới này như thế nào. Và mình tin chắc uh, với sự trở lại của Sancho và cũng như Martial và cũng như Rashford thì cái hàng công của Manchester United uh, có thể nó mạnh mẽ hơn đó và nếu các cái ba cầu thủ này ra sân sớm luôn thì mình thấy là khả năng MU có giành chiến thắng trước Liverpool là đều nằm trong tầm tay à, cho cái mức kèo chấp một này thì anh em vào là từ hòa cho tới thắng không bao giờ thua cái kèo chấp này một cái 25 thì cũng được luôn đấy một cái 25 cũng được luôn nhưng mà anh em đánh ở ngoài sẽ nó không có cái tỷ lệ thấp cho anh em để đánh ngoài nó đẩy cho anh em chấp một trái 25 luôn nhiều khi gần tới giờ ông lăn nó lên một trái rưỡi luôn đó đó là do thầu cò đưa kèo cho anh em ở ngoài còn lại em để ý là trong 5 trên 6 trận gần đây thì hai đội gặp nhau thì đều đi về kèo tài nha. Đó, và hai đội gặp nhau thì uh, chơi đa số là cống hiến. À, anh biết rồi, cái lối chơi của Leeds United thì nó không nặng về phòng thủ. Nó đá uh, nó đá rất là phóng khoáng luôn và đá rất là hay. Và ở những trong giải đấu gần đây thì cái hàng thủ của MU rất là chắc và rất là chắc luôn. Nhưng mà cái điểm quan tâm của mình với cái tỷ lệ kèo này á thì mình thấy á, cái trận gần nhất, đấy, hai cái trận gần nhất. Đấy, hai trận gần nhất thì anh em thấy là lít dương tít để thủng lưới khá là ít nha à, để thủng lưới khá là ít trước của Brentford cũng hòa này chứ Nottingham cũng Nottingham Forest cũng vậy nè để chứ Newcastle họ cũng chỉ khủng lưới ít thôi và trước uh, Man City họ cũng thắng được Leeds với hai bàn cách biệt thôi cho nên cái sợ ở đây là mình sợ Manchester United sẽ không ghi được nhiều bàn thắng bởi vì cái bộ tiền vệ trung tâm điều tiết trận đấu và phân phối bóng của họ đó là Casemiro cũng như Eriksen vắng mặt trong trận đấu này và cái sự uh, chám vào ở cái vị trí nơi Fred có kết hợp với uh, Sa Saberger không ở cái cầu thủ mới đấy cầu thủ mới nè đây cầu thủ mới chuyển từ Bayern Munich về đó là uh, Marcel Sabitzer Đấy, Marcel Sabitzer có uh, đảm nhiệm được cái vai trò này hay không đó thì uh, cũng cần phụ thuộc vào cái đội hình ra sân và cái vị trí nơi cái hàng tiền vệ đó cho anh em cũng cẩn thận khi anh em chơi cái kèo à, tài xỉu này đó tài xỉu thì có vẻ đang tăng dần lên ở à, mức 2.75 à, và đang nâng lên mức 3 nhưng anh em chơi tài xỉu à, khá là khó biết không biết đâu ở à, biết đâu lít nó đá thủ và Manchester United à, nó rất là nhiều sự thay đổi thì cái hàng công nó không vận hành tốt thì sao đúng chưa và cái cặp bộ đôi tiền vệ trung tâm nó làm đảm nhiệm cái vai trò phân phối bóng lên tuyến trên không tốt nó chưa có sự ăn ý à, giữa Fred và à, cầu thủ này thì sẽ làm sao sẽ nó sẽ không bằng so với ấy, so với Casemiro và Eriksen rồi đó cho nên cái nhiệm vụ rất là nặng nề lại giao cho Bruno Fernandes đấy Bruno Fernandes đảm nhiệm rất là nhiều cái vai trò ở trong cái trận đấu này khả năng là như vậy thì nếu mà Bruno Fernandes không hoàn thành tốt nhiệm vụ thì tiếng trên sẽ bị đối bóng và đối bóng thì sẽ khả năng khó nổ cái tài đó đó là cái quan điểm cá nhân của mình thôi nhưng trong cái kèo đấu này thì mình sẽ nằm cái kèo chủ nhà chấp trước cái đã còn tài xỉu mình tính sao tài xỉu vào trận xem đội hình như thế nào và nó đá ra sao có cầu thủ này đá hay không hay là nó nó có thể kéo Bruno về đá cặp với Fred sử dụng sơ đồ 4231 cũng không chừng và tăng cái chất thép cho hàng công ở ví dụ như là có thể đưa Anthony vào đá hậu công đúng không anh em Đấy. Anthony vào đá hậu công cũng được ờ, anh em xem cái đội hình à, gần nhất trước Nottingham Forest đấy nếu không có hai có bỏ Casemiro ra đấy đưa Bruno về để kéo Anthony Martial đá hậu công và để cho à, ví dụ như là Sancho hay là Martial ấy ra đá một cái cánh này nữa thì cũng khá là ok đó cũng khá là ok đó đó là cái phương án mà mình thấy cũng khả dĩ bởi vì Anthony á, có thể có thể cầm bóng được đấy rất là khéo cầm bóng được và có thể đóng cái vai trò ở số 10 cũng được đó còn không nữa đấy, còn không nữa thì cho Bruno Bruno đá đây đấy là à, cầu thủ mới về đá thay vị trí của Casemiro thôi là cũng khá là ổn đó còn hàng công thì luân chuyển ba cái cầu thủ mới Sancho, Martial, uh, Rashford nói chung là à, có rất là nhiều cái phương án tấn công đấy sợ là sợ mấy ông uh, tiền vệ trung tâm của mụ thôi đó bây giờ bây giờ lũng cái tiếng tiền vệ trung tâm rồi ok nha đấy thì thì uh, đó là những cái gì mình muốn phân tích gửi đến cho anh em còn anh em nào mà uh, chơi chưa có hiệu quả thì cứ inbox mình đó, mình chỉ cho anh em cái cách để chơi hiệu quả thứ nhất là không phải phụ thuộc vào thầu cò báo trước bốn tiếng cái thứ hai là anh em chơi á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 à, thắng đậm hay là chỉ là một vừa đủ từ 1 đến 2 bàn mà thôi nên bình luận bên dưới đó là cái động lực để lên tiếp những cái video chất lượng hơn ok à, xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những video sau